quả dưa này rất là nặng tay các bạn này nặng lắm dáng cân chuẩn chín đồng đều các bạn này chín đồng đều này đấy và nó cứ dạn dạn như thế này là dưa già các bạn nhé còn nếu mà cứ trong veo ấy thì là nó là chưa là dưa non dạ. vâng và ở đây thì cái quả dưa đã đẹp như cái cuống rất là đẹp như này cuống như thế này thì không có sợ là nó bị uh, trái hoặc là nó không sợ bị teo trái khô trái còn sau đây thì mời chủ tượng bổ quả dưa Ông mới đưa con ra vào thôi nhưng mà <laughs> đã thấy giòn lắm rồi Đấy Đấy Đấy, ôi trời ơi Các bạn này Tuyệt vời Tuyệt vời chưa các bạn này Đây Đây chúng ta phải cầm như này <laughs> Vâng ờ, Thưa ông, ông có thể nhận xét về quả dưa này như nào? Dưa ngon và giòn và dày đây Ăn thì có thể là ngọt Tôi nhận xét là ngọt Vâng Đây cùi rất là dày Hạt thì ít Mà không bị ống nước Vâng Đấy và sau đây thì ông ông Phấn á Mời ông bỏ ra từng miếng để cho mọi người Quả này là ngọt hơn quả kia Vâng đúng rồi Em ấy là liệu của biết Đúng rồi Quả này ngọt hơn Quả này già hơn lúc đấy quả kia lon lon hơn một chút ít hạt đấy, ít hạt đây vâng đây thưa các bạn là củi dày ít hạt đấy vâng sau khi mà bổ trứng ra thì nó như này các bạn này, nhìn hấp dẫn không vâng đấy. đấy thế này mà nếu mình mua ở chợ thì mình cứ bảo dưa tàu nhưng mà thực tế là dân của mình đã trồng được như này rồi và sau đây vâng mình an toàn hơn dưa tàu nát đấy vâng. để em mời à, các bác ăn thử nhé Đúng rồi bác ạ. Chính làm đi. Dưa giòn ăn ngọt lắm. Vâng. Mời các bác ờ, lên ăn dưa nhá. Ăn lên ăn dưa. Cô Quyến lên ăn dưa. Đấy, ăn những dưa giòn, vỏ mỏng. Đây các bạn này. Cùi dày. Vỏ mỏng tang. Lên mời em. Chị ăn đi mỏng, không ăn. Ừ, ăn đã. Anda, anda, anda. Eh, mana? Ui, rất dày. Hạt thì ít. Ông tôi biết nhận xét thế nào? Ngon, ngọt. Ngọt nóng hay là ngọt vừa? Tức ngọt nóng thì mình không thể nói ngọt nóng nhưng mà mức độ là ngọt. kho của dưa là ăn ngọt. Vâng. Ông, ông có thể ừ, Ờ, cho biết là họ tên và địa chỉ ở đây. Nguyễn Phi Dũng, địa chỉ Hoa Đình, Bắc Cửa. Thành phố và sau đây chúng ta đến với chương trình là so sánh đối chứng giữa dưa trồng uh, dưa trồng trên nền bịt bóng và một cái là trồng uh, thường để xem là bịt bóng với trồng thường thì cái nào quả to hơn và mời các bạn chúng ta đến với ruộng để trải nghiệm. À mấy hôm nay nhiệt độ cao quá tôi căng thử cái lưới này lên xem nó có đỡ hơn không nhưng mà nói chung là đã dùng phân bón của công ty Tân Phát Bắc Giang rồi phân bón Silic rồi thành ra là nó vẫn như nhau nhưng căng cái lưới này chẳng có vị gì <laughs> lá của cây tại thời điểm ờ, nắng dưới 40 độ nhưng lá vẫn xanh tốt thì các bạn này lá vẫn xanh tốt như thế này và quả thì chúng ta nhìn đây quả nó vẫn đúng đồng đều và một lời hứa là chúng ta đợi cho đến ngày được thu hoạch thì so sánh kết quả giữa dưa trồng trên bịt bóng và dưa trồng không bịt bóng để so sánh đối chứng xem bên nào làm hiệu quả hơn để bà con học tập thì sau đây mời các bạn chúng ta vào trực tiếp luống để chúng ta so sánh đối chứng nhưng vâng, thưa các bạn là về cái quy trình chăm sóc dưa kim hoàng hậu thì chúng tôi không cần nói lại nữa bởi vì trong mỗi một lần bón phân tưới phân phun tưới thì chúng tôi đã có những cái clip hướng dẫn các bạn rồi và à, cái quy trình trồng từ ban đầu trồng như thế nào bắt ra như thế nào chúng tôi đã hướng dẫn các bạn rồi vâng 3 tháng trồng cây không bằng một ngày trồng quả và ngày hôm nay mùa thu hoạch đã đến à, chúng tôi à, mời các bạn chúng ta vào đây để chứng kiến xem là dưa trồng trên vịt bóng và dưa trồng trên vịt bóng xem kết quả như thế nào so sánh đối chứng luôn các bạn nhé đây chúng ta bắt đầu từ đây bắt đầu từ đây nhé đây bên tay trái của tôi đây là vịt bóng bạn có thể đuôi lại từ cái phần đây này cái phần này đây đây các bạn nhé đây bên tay trái của tôi đây là vịt vịt bóng trên nền vịt bóng nhưng bên tay phải của tôi là không vịt bóng thì so sánh ra thì thấy rằng là cái quả bên vịt bóng này nó to hơn các bạn ạ nó vàng hơn này đây này nó vàng hơn này đấy trở lại đây ví dụ như quả này chẳng hạn đây nó vàng hơn này các bạn này đấy nó vàng đẹp hơn này đây này, nó vàng đẹp hơn này đấy đây hai quả này tiếp tục này đấy to đều hơn đều hơn thế còn phương tôi di chuyển máy sang bên này bên tay phải của tôi đây là không biết bóng thì quả nó bé hơn này các bạn này mặc dù là một số quả đã được thu rồi đấy những quả đây mà trống những cây trống là được thu rồi quả lại bé hơn và cái màu sắc của nó không vàng bằng cái vàng nhạt hơn đấy vậy đây nó bé hơn các bạn ạ Đấy. và tiếp tục đây chúng ta có thể này đây cả một cái giải dưa này luôn các bạn này vâng Đấy. bên này nó quả đẹp hơn các bạn ạ vâng ờ, cái ờ, xin hỏi ông là cái dưa bịt bóng và dưa không bịt bóng thì về bón phân nó có tốn kém hơn không nói về bón phân thì dưa bịt bóng thì đỡ không tốn kém bằng dưa bên không bịt bóng à giảm đi được ừ, cơ độ 40 phần trăm à giảm 40 phần trăm thế thì các bạn um, lên trồng trên cái bịt bóng thì hay hơn tất nhiên là bịt bóng thì ta mất cái tiền túi bóng phải không ạ dạ. nhưng mà túi bóng này sau khi mà uh, thu dạ. hoạch dưa à, thì mình vẫn tận dụng được thêm một vụ nữa các bạn đây này quả rất to đồng đều như thế này đấy quả rất to đồng đều nhưng bên này thì quả kém hơn các bạn ạ kém hơn một chút thôi không kém hơn nhiều đấy mình có thể là nhìn thấy luôn về cách chăm sóc thì như nhau nhưng về cái bón phân thì cái bên vịt bóng này nó tốn hơn nó nó nó nó nó tăng cái tiền mua bóng nhưng mà nó lại giảm được 40 phần trăm phân bón nhưng mà quả thì nó lại đồng đều và nó đẹp hơn mình có thể tiến núi lên đấy và cái độ ngọt thì ông đánh giá là là cái ngọt của cái dưa của cái bên vịt bóng vào cái bên không vịt bóng thì thế nào độ, độ ngọt thì nó bằng nhau như, như nhau à? giống nhau to đều vàng đẹp to đều vàng đẹp các bạn còn nói về ngọt thì cũng như nhau thôi như nhau à, vâng thế thì chứng tỏ là hai cách chăm sóc này đều như nhau ngày trồng cùng nhau ngày thu hoạch thì cũng cùng nhau nhưng mà bên bị bóng sẽ được uh, sẽ được uh, quả to hơn còn bên mà không bị bóng thì khả năng được thu trước phải không ạ được thu thu trước thu trước những cái quả trống đây là thu rồi các bạn nhé chứ còn ở đây thì ở trên một xào 360 mét vuông trồng 1.200 cây được 1.200 cây và xin ông cho biết là ở đây trên 1.200 cây này thì cái ruộng này có bị chết dây nhiều không ạ? Ruộng này không không bị chết, chết, không một, bị chết một vài cây thôi. Chỉ chết một vài cây không đáng kể. Vậy thì gọi cho là một cứ ta cứ cho là chết độ khoảng 50 cây đi. Thì còn là một nghìn còn 1.600. 1 Trên diện tích này là 1.650 cây. À 1.650 cây là hai tổng, tổng diện tích cả hai bên. À là 264 phải không ạ? Một sào một sào 10 thước một sào 10 thước bắc bộ nó tương đương với là khoảng 500 ờ, mét vuông các bạn ạ 500 mét vuông mà trồng được 1650 cây 1650 cây nhưng mà chỉ chết vài cây thôi thì mình sẽ được 1.500 1.650 cây và nhân với mỗi một cây lấy một quả như thế này mình đi lùi lại một tí đi ạ đấy mỗi một cây một quả mà như thế này ta cứ gọi trung bình là cân bảy cân bảy thôi cân bảy cân 8 đi thì ờ, một xào của nó là được 1200 cân 1001 hơn 2 tấn được khoảng hơn 2 tấn khoảng 2 tấn rưỡi nhỉ 2 tấn 2 2 tấn 2 khoảng 2 tấn 2 trên một xào vâng 2 tấn 2 trên một xào nhưng với cái giá hiện tại ở đây là 25 nghìn trên một cân thì các bạn à, sẽ được à, khoảng độ 2 tấn thì đã được 50 triệu rồi <laughs> thì được khoảng độ chắc phải được 60 triệu 2 tấn 2 còn 2 tạ nữa thì khoảng được được à, hai được 55 triệu triệu chẳng biết thế nào nhưng mà triệu. cứ biết là gốc. năng suất vâng. <laughs> trừ gốc đi thì ờ, chắc là mất khoảng chục triệu thì các bạn à. cũng ờ, còn được khoảng 45 triệu và sau đây thì chúng ta nhận xét sang cái lá của nó còn tại thời điểm này tại thời điểm này ờ, thu hoạch đang thu hoạch nhưng lá vẫn xanh tốt như thế này ông đặt lá lên cho bạn quay đi ạ lá vẫn dày xanh tốt vẫn xanh nguyên Đấy lá xanh kia và tình hình sâu bệnh thì như nào ạ? Tình hình sâu bệnh thì đã dùng phân silic này sâu bệnh nó đỡ nhiều Trước như lần trước tôi đã nói rồi mà bình thường, bình thường là 7 hôm tôi phun một lần gọi là bệnh xương mai Tôi dùng phân silic này là 10 hôm mà thậm chí 12 ngày tôi mới phun một lần 12 ngày mới phun một lần Thế và uh, cái chết héo thì ở đây thì ờ, rất ít không đáng kể một vài cây thôi không ừ. đáng kể tình hình sâu bệnh thì giảm đi nhiều mà đến thời điểm này thì quả đẹp lá đã xanh quả đẹp và ngọn vẫn còn mập vẫn còn bơi ra nhiều rất nhiều đẹp đi chậm chậm từ từ từ từ đây bọn mình có thể cho thấy xem những cái ngọn đấy ạ những cái ngọn bên kia đây những cái ngọn này đấy, đấy, đấy những cái ngọn vẫn vẫn mập vẫn bơi như thế này ngọn vẫn mập vẫn bơi bơi tức là sức sống của cây mình đánh giá là cái sức sống của cây rất là tốt ừ. Đấy. thì uh, chứng tỏ rằng uh, dùng cái phân silic này nó tăng sức đề kháng cho cây cho nên là nếu ở những trong khu vực nhà lưới hoặc là trồng trên những diện tích khác mà dùng phân bón khác thì tại thời điểm thu hoạch thì cây nó đã héo héo vàng, héo hết, vàng rồi. hết rồi nó úa rồi dây gần như là cái quả này nó cứ đeo lủng nặng trên những cái dây khô dây ờ, cây khô sơ xác. nhưng ở đây cây vẫn xanh tốt như thế này Đấy. Thì ăn quả dưa sẽ giòn ngọt hơn. Nó sẽ giòn ngọt, giòn nó hơn. đủ dinh dưỡng hơn các bạn ạ. Nó tươi hơn. Nó tươi hơn, nó đủ dinh dưỡng. Nó không bị ủng ruột. Đúng rồi. Còn với những cái dưa mà à, quả thì chưa được đẫy nhưng mà dây đã ú vàng, lá thì héo, dây đã khô tong teo hết thì cái quả dưa nó không được à, đủ dinh dưỡng, nó không được à, nó không được cái quả dưa nó không được à, tươi tươi tốt nó không được ngọt nó không được nhiều nước và ăn nó không được ngon nó sẽ bị khô của dưa phải không ạ vâng đấy ở đây thì các bạn thấy là dưa rất là tuyệt vời như này mời các bạn đến thăm vườn dưa nhà tôi và à, ăn thử dưa của tôi nhá các bạn muốn mua dưa của tôi thì, thì theo số điện thoại của tôi là 034 97 98 369 còn về phân bón như thế nào thì các bạn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 Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo Bạn ơi đến ờ, ăn dưa đi Dưa kim hoàng đậu Giòn ngọt thơm ngon nức lở lòng người Ăn vào thì Già thì trẻ lại Gái thì đắt chồng Và mọi người ăn vào đều hết Covid các bạn nhé cân trẻ về không các bạn nhé đây quả to quá quả này thì gần 3 cân đấy đây cân 5 đây này là 2 cân 7 các bạn ạ 2 cân 7 2 cân 7 Vâng nhà bán giống thì khuyến cáo là trong lượng của dưa sẽ được trung bình là cân 7 đến cân 8 trên một quả nhưng mà trong thực tế là phần cân như này đây cân lại các bạn nhé cân con nhé đây hai cân mấy hai cân sáu hai cân sáu các bạn ạ hai cân sáu đấy nhưng mà trong thực tế là dưa đã có trọng lượng như thế này và những cái trung bình của nó thì sẽ đạt khoảng hai cân trên một trái và sau khi bổ ra thì dưa nó dày cù như này các bạn này đây nó dày cù như này dày cù và rất là giòn ngọt sau đây tôi có thể ăn thử tôi có thể ăn thử một miếng này các bạn cảm nhận được cái độ giòn của nó các bạn nhé đây dưa thì ít ít hạt ruột đặc cùi dày vỏ mỏng đây các bạn này Đây xin các bạn nhé Ừ. ngọt tuyệt vời bạn thơm nước nở lòng người ngọt không thể nói được ừ. ngon lắm bạn ạ rất là thơm ngon một là muốn ăn hai ăn ba bốn này lại ăn năm